10 món ăn đường phố ngon nhất mà ai cũng muốn ăn, đó là những món gì? Mời các bạn cùng xem nhé! 1. Là bánh mì Bánh là món ăn nổi tiếng, được bình chọn là một trong những món ăn đường phố hấp dẫn nhất thế giới. Món ăn ngon này đi vào văn hóa Việt Nam từ thế kỷ 21 với nhiều nét độc đáo. Người ta nói rằng nguồn gốc bản địa của bánh mì là từ bánh mì ở Pháp. Bánh mì là sự kết hợp hoàn hảo của thịt chiên giòn, các loại rau tốt cho sức khỏe và các loại thảo mộc bản địa. Tất cả những vật liệu đó đều rẻ và sẵn có ở Việt Nam. Vì vậy bánh mì ngày càng phổ biến với mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là với giới công nhân và học sinh sinh viên. 2. Là món chè. Chè là một trong những món ăn tinh túy của Việt Nam với nhiều loại nguyên liệu. Dạo một vòng quanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể bắt gặp nhiều địa chỉ thưởng thức món ăn truyền thống giản dị này. Có rất nhiều loại chè với hương vị khác nhau và nhiều màu sắc khác nhau mà bạn có thể thoải mái thử trải nghiệm. Dù trải qua bao biến động lớn của lịch sử Việt Nam, chè vẫn đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong nền ẩm thực Việt và đây cũng là món ăn khoái khẩu trong mùa hè oi bức của người dân địa phương. 3. làm món bánh xèo Bánh xèo được là một trong những món ăn ngon nhất thế giới. Món ăn có vẻ ngoài nổi bật với lớp vỏ màu vàng nhạt. Bên trong, nó được thêm vào với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt, tôm và các loại rau Việt Nam. Bánh xèo được ăn kèm với các loại rau thơm Việt Nam và nước sốt đặc biệt. Ở mỗi vùng miền Việt Nam lại có những khác biệt nhất định về hương vị là một món ăn đường phố nổi tiếng được nhiều người biết đến. Món ăn này có lớp ngoài màu vàng, bên trong là thịt lợn luộc, tôm, giá đỗ và hành lá. Mặc dù một số người có thể thích dùng đũa để ăn bánh xèo, nhưng cách tốt nhất để thưởng thức là ăn bằng tay. 4. Là món xôi Xôi đã trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua. Gạo nếp là nguyên liệu chính, kết hợp với thịt và nhiều nguyên liệu truyền thống khác của Việt Nam. Gạo nếp ngâm vào nước khoảng 6 đến 8 tiếng trước khi hấp cho vào nồi chuyên dụng. Người dân có thể trộn một số nguyên liệu tự nhiên vào xôi để tạo nên hương vị và màu sắc riêng cho món ăn. Bạn có thể cho thịt và gia vị yêu thích vào món ăn của mình. 5. Là món chuối nướng. Nó từng là món ăn đường phố được yêu thích nhất ẩm thực đường phố. Trong những năm gần đây, món ăn đã trở thành món ăn khoái khẩu ở Việt Nam bởi hương vị thơm ngon. Chuối chín được phủ một lớp sôi mỏng. Trước khi nướng trên bếp than, nó được cho thêm nước cốt dừa và vừng rang tạo nên mùi thơm khó cưỡng cho món ăn đường phố này. 6 là hột vịt lộn. Trứng vịt lộn hay còn gọi là hột vịt lộn là một món ăn đặc biệt mà bạn luôn luôn tìm thấy trên đường phố, là món ăn đường phố được nhiều người yêu thích vì nó rất ngon và giàu chất dinh dưỡng. Trứng vịt nhưng khi phôi thai đã phát triển thành hình con vịt. Đây là lý do khiến một số du khách cảm thấy sợ hãi khi thử món ăn này. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên thử một lần trong đời. 7. Là món bún thịt nướng hay là bún nem nướng. Vào những ngày trời oi bức, nóng nức, Bỗng dưng bạn cảm thấy ăn cơm không còn ngon miệng nữa thì hãy thử ngay với món bún nem nướng thơm nước mũi này nhé. Chắc hẳn việc chuyển sang ăn bún sẽ giúp cả gia đình đổi món, đổi vị và ăn uống ngon miệng hơn đây. Mặc dù không có nước dùng hay nước lèo nhưng nó thực sự có vị rất tươi vì bạn sẽ ăn kèm với nhiều loại rau thơm Việt Nam như xà lách. 8. Là món bánh tráng nướng Bánh tráng nương là một món ăn đường phố rất nổi tiếng ở Đà Lạt. Món ăn này được làm từ bánh tráng và bên trên rắc hành phi, tôm, lạp xưởng, trứng cút, tương ớt, khi ăn sẽ bẻ thành từng miếng nhỏ như ăn pizza. Từng miếng vừa giòn, vừa thơm, vừa ấm là điểm thu hút thực khách nhất. 9. Là món hủ tiếu quan thuộc. Hủ tiếu sẽ được bày bán trong những xe hàng nhỏ mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên vỉa hè ở những con phố đông đúc người đến khuya. Có ngay địa điểm bán đồ ăn, tất cả chỉ là xe đẩy, vài chiếc ghế đầu nhựa và nhân viên của mỗi xe sẽ đi khắp các con phố. Người Sài Gòn chọn món này là món ăn vặt trong ngày để no bụng khi cảm thấy đói. 10 là món cơm nhé mọi người, mà là cơm tấm đó nhé. Cơm tấm là một món ăn Việt Nam được làm từ gạo nhưng không phải là gạo bình thường, đó là những hạt gạo bị nứt vỡ. Nó có nguồn gốc từ Sài Gòn và là món ăn phổ biến nhất mà người dân địa phương lựa chọn cho bữa sáng của họ. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy cơm tấm ở các quán ăn đường phố. Cơm tấm thường được phục vụ với thịt heo xay, sườn hoặc xé nhỏ, bánh mì trứng, dưa leo, cà rốt, hành hoa và các loại rau ăn kèm theo sở thích của thực khách và một bát nước mắm nhỏ, một bát canh. Mặc dù đũa được sử dụng phổ biến nhưng đối với cơm tấm, người ta vẫn dùng đĩa và thìa để thưởng thức trọn vẹn hương vị của món ăn này. Mời các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm trải nghiệm cho những video tiếp theo nhé.